Música về sóc chẳng biết quê mình đang nương có về sóc chẳng thấy bây giờ đẹp hơn ba trái tim anh em một nhà thương mến nhau ba cánh tay dương lên chụm lại lên núi cao cách là bốn phương có những người chưa tới có về sóc chẳng nhớ ghé lại chùa giới hương dáng thơm ngọt ngào gọi mời qua vinh châu duyên thắm trao cho ai chầu cao hoa bái sao kế sách già lông phu trái ngọt lúa thơm thắm hương vị phù sa anh dắt em về để thăm quê sóc trăng anh cưới em về làm dâu sóc trăng